Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021, tức ngày 22 tháng 12 năm 2020 âm lịch ngọ tí tương xung, tuổi tí nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm mất lòng nhau. Có thể con giáp này chẳng có ý gì khi nói nhưng người nghe lại nhạy cảm hay suy diễn. Hãy nói những chuyện vui vẻ, chuyện trò tâm sự với nhau thôi, đừng phá hỏng không khí đầm ấm hòa thuận của gia đình. Kiếp tài nhắc nhở bản mệnh hãy chi tiêu vừa mức, cân đối với khả năng của mình nhé. Chớ nên đôn chiều ý thích của mình, thái quá mà sắm sửa những thứ hào nhoáng, phù phiếm, không cần thiết. Thời gian này, người tuổi tí phải tiêu tốn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 Tuổi xỉu cần phải mở lòng mình hơn, đừng chuyện gì cũng giấu đi, chẳng hề tâm sự chia sẻ với bất cứ ai. Điều đó sẽ khiến con giáp này càng thêm cô đơn. Với các cặp đôi, bản mệnh và người ấy có quá nhiều mối quan tâm riêng mà chẳng hề quan tâm đến đối phương. Hãy dành nhiều thời gian cho nhau để hâm nóng tình cảm nhé đường công danh sự nghiệp của con giáp này diễn ra hung cát đan sen, thực thần chiếu mệnh giúp người tuổi sửu nhanh chóng hoàn thành công việc của mình. Bản mệnh còn dư thời gian để giúp đỡ, hỗ trợ cho những người cần.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 Đường tình duyên của tuổi mão không được êm đẹp cho lắm, con giáp này cảm thấy thất vọng khi người ấy chẳng hề hiểu và thông cảm cho khó khăn của mình. Bản mệnh cũng rất muốn ở bên cạnh gia đình nhiều hơn, thế nhưng công việc cuối năm bận rộn thì biết làm sao. Thương quan cho thấy những sự cố phát sinh bất ngờ sẽ khiến con giáp này mất rất nhiều thời gian để sửa chữa lại. Tuy nhiên, người tuổi mão cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự cố lần này, chứ không chỉ à, xử lý xong là xong chuyện đâu. Hãy thật tỉnh táo để đưa ra những phương án giải quyết đúng đắn nhé.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 Thiên quan xuất hiện là điểm xui trong ngày của tuổi thìn, con giáp này có thể sẽ bị tiểu nhân lừa gạt tiền bạc bằng những chiều cũ dích, nhưng vì chủ quan thiếu cẩn trọng nên vẫn mắc mưu. Đây chính là bài học đắt giá cho bản mệnh cho cuộc sống, chớ nên vội vàng tin tưởng người mà sức họa vào thân ngũ hành hỏa dưỡng thổ, vận trình tình cảm của con giáp này vô cùng thắm sắc. Nhờ có sự an ủi và động viên của nửa kia mà người tuổi thìn mới cảm thấy đỡ chán phần nào. Hơn nữa, người ấy chính là động lực giúp bản mệnh phấn đấu và nỗ lực nhiều hơn. Thôi thì con người còn của, còn sức là còn làm ra tiền. Trong khi đó, những người độc thân thì hãy suy nghĩ lạc quan hơn để đón nhận hạnh phúc tới nhé. Chẳng gì có thể giúp con giáp này thay đổi cuộc sống nhiều bằng sự diệu kỳ của tình yêu đâu.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 Tuổi tỵ đang được tam hội cục che chở nên chuyện tình cảm cũng dễ dàng phát triển tốt đẹp như ý muốn. Con giáp này có thể được người ấy trao cho những điều lãng mạn bất ngờ đáng yêu. Với những cặp vợ chồng sẽ có thời gian để tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ, ngọt ngào bên nhau. Có khi chỉ cần ngồi bên nhau cùng uống tách trà, xem một bộ phim hay cũng tràn ngập tình yêu rồi đó. Thiên tài nhập mệnh, người tuổi tỵ hãy cố gắng sắp xếp thời gian rảnh của mình để tăng thêm thu nhập nhé. Con giáp này sẽ thấy bất ngờ với nguồn thu về tay trong ngày hôm nay đấy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 vận trình Tài Lộc của tuổi ngọ có dấu hiệu tăng tiến không ngừng, có giáp này đừng quá lo lắng chuyện tiền bạc hôm nay bởi đã có chính tài trợ mệnh, mang đến niềm vui bất ngờ. Bản mệnh có thể chi tiêu thoải mái theo ý mình mà không cần suy tính hay cân đo đong đếm gì nhiều. Tiền bạc khởi vượng, con giáp này cũng đừng tiêu xài hoang phí hết cho những chuyến đi mà hãy tiết kiệm phần nào đó cho tương lai nhé. Sống đừng chỉ biết hôm nay mà còn phải lo lắng cho ngày mai nữa. Ngoài ra, người tuổi ngọ nên nhanh chóng nắm bắt và tận dụng tốt những gì đang có để phát triển sự nghiệp. Trong ngày hòa khí vượng, cảnh báo về những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nếu concept này căng thẳng quá mức, dễ nóng giận vì những chuyện không đáng, khiến cho quan hệ đôi bên ở vào thế khó. Bản mệnh nên nghĩ cẩn thận trước khi nói để không làm tổn thương tới nửa kia của mình. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi, mùi ngọ nhị hợp, đường tình duyên của người tuổi mùi khá vượng sắc, có nhiều may mắn cho chuyện tình cảm, có giáp này hãy thoải mái tư tưởng, Tình yêu sẽ nhanh đến hơn đó. Đây cũng là lúc để các cặp đôi hâm nóng tình cảm, bản mệnh hãy dành thật nhiều thời gian cho những người mình yêu thương, tạo ra những kỷ niệm đẹp. Con giáp này sẽ không bao giờ thấy nuối tiếc đâu. Con người ai cũng có lúc sai sót, ai cũng có khuyết điểm, nhưng nếu chúng ta biết bỏ qua cho nhau, nhìn vào mặt tốt của nhau thì cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuổi mùi và nửa kia hãy cùng tạo nên cuộc sống hạnh phúc bên nhau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 Về phương diện tài lộc không được thuận lợi cho lắm, gọi giáp này cần đề phòng, kẻo lọt vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Có những chuyện nói dễ là dễ, nói khó là khó, nhưng có những chuyện thì ngược lại. Khi bị tiểu nhân lừa gạt hết tiền bạc, bản mệnh mới biết thì đã quá muộn màng. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, Tý. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Từ vi tuổi dậu Ngũ hành xung khắc là lời cảnh báo người tuổi dậu chớ nên đùa quá chớn mà khiến cho tình cảm bị mâu thuẫn và rất dễ gây hiểu lầm lắm đó. Con giáp này cần phải học cách tôn trọng chính người mình yêu, không phải lúc nào cũng đem người ấy ra làm trò cười được. Với người độc thân, những chuyện thị phi đồn đại hãy để ngoài tai, đừng để lời nói của những người chẳng liên quan khiến cho tâm trạng mình bất ổn. Độc thân thì độc thân, đâu có gì phải lan tăn quá như thế. Về phương diện sức khỏe không được như ý, tuổi dậu nên sớm chấn chỉnh lại lịch trình của mình đi nhé. Vận trình sự nghiệp không có nhiều chuyển biến, tuy nhiên con giáp này cần chọn ngôn từ sao cho cẩn thận, tránh gây ra sự mất lòng không mong muốn với mọi người xung quanh ngày hôm nay. Sự thẳng thắn là cần thiết nhưng cần đúng hoàn cảnh và đối tượng trong những cuộc trao đổi. Giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ, quý nhân phù trợ Sửu, Tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Trong ngày Tuất Ngọ bán hợp, người tuổi Tuất cần phải nỗ lực để nắm bắt được tình yêu thuộc về mình. Con giáp này đang đứng trước khá nhiều lựa chọn, hãy sáng suốt tìm ra người thực sự phù hợp với bản thân. Các cặp vợ chồng có một ngày khá bận rộn nhưng cũng hạnh phúc với những công việc chung. Đôi bên cùng chung sức đồng lòng, cùng tạo ra thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Thế nhưng thiên quan giáng họa, tiểu nhân có thể sẽ tìm cách để lợi dụng lòng tin của tuổi Tuất mà vay mượn tiền bạc. Con giáp này cần phải kiểm tra rõ thông tin, kẻo tiền có đi mà không có ngày về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 Tỷ kiên nhập mệnh, người tuổi hợi cần mạnh dạn hơn để nắm bắt cơ hội của mình. Con giáp này có nhiều khả năng phát tài hôm nay nếu thực hiện tốt những kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, hỏa thủy xung khắc có thể gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Bản mệnh cần phải nhớ quan tâm, chăm sóc cho người thân của mình. Có lẽ thời gian gần đây, con giáp này quá mải mê kiếm tiền nên có lỗi với người thân đó. Hãy cân đối thời gian trong ngày của mình làm sao để việc kiếm tiền và chăm sóc gia đình không bị xung đột với nhau. Tuổi hợi hãy chia sẻ, tâm sự với người ấy nhiều hơn về những khó khăn của mình nhé nhờ tam hợp cục che chở, vận trình ngày mới của bản mệnh nhờ thế mà cũng tốt dần lên. Con giáp này nhận thấy bản thân đã đứng trước khá nhiều các cơ hội để xây dựng các mối quan hệ xã hội trở nên tốt và có khả năng thúc đẩy được công danh, tài lộc của mình. Hãy cố gắng nắm bắt thật tốt nhé. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ Mão, Mùi,